Tình là nghề xóm thì có bao lâu Mà sao hơn thua nhau mấy câu Tình yêu là những gì kết thân nhau Thì ta hãy càng luôn chân quý Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay oan gia oan gia yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người mình có cảm giác như mình nhẹ tựa cọng long hồng Tất cả triệu chứng mình đều có hết Vậy là mình bị rồi Không à. Không Hương Hương Sao vậy Nè ngồi vậy Chuyện gì buồn nói cho chị nghe Không có khóc Có chị đây nè tâm sự với chị em phải đi bệnh viện thôi chị Nhỏ này nói bậy bạ quá à. Trời đất ơi tự nhiên con trong người không bệnh hoạn gì đi bệnh viện Mày riết rồi mày khùng quá à Bởi vậy ăn ở công rảnh rỗi ghê luôn à Chị không biết gì hết á Em bắt ói nè, em đau lưng nè, em khó chịu nè, em ngán ăn cái gì cũng có hết Nín Chết cha Vậy là mày có bầu rồi Phải không? Mày có bầu với thằng Khoa phải không? Trời đất ơi rồi nó biết chưa? Sao không nói cho nó biết? Trời ơi, hay là nó bỏ trốn rồi phải không? Trời ơi, chị không biết gì hết đó Chị bình tĩnh nghe em nói nè Chứ Tại sao? có bầu á thì còn mừng Này á Em nghĩ là Em nghĩ sao? Bây giờ trong người mày sao? Mày có triệu chứng gì mày nói cho tao nghe đi Em bị ung thư rồi Trời ơi, thôi mà đừng có nói bậy Thiệt Sao bây giờ trong triệu người Triệu chứng gì em cũng có hết Rồi bây giờ em sụt ký nữa Người em như à. cộng lông hồng vậy á Rồi em còn ngứa lại có cái cục gì ở trong đây là em nghi rồi Mày bị ông thư vú hả? Trời ơi đừng có nói Người ta sợ mà nói Thôi thôi thôi chị không nói không nói Trời ơi tôi nghiệp Giờ làm quá. sao đây chị Có chị đây đừng có lo Đi bác sĩ Hai chị em mình đi bác sĩ Vậy mình đi hai người đi Lỡ ừ. có chuyện gì còn có người ở bên cũng đỡ Được chị đi. rồi có chị đi nè đừng có lo gì hết trơn á này làm gì mình khả nghi quá gặp mình sao né chỗ khác không nói năng gì hết có chuyện gì giấu mình sao nè ờ mà mình cũng có chuyện này không biết có nên giấu hay nói đây không được phải nói thôi chứ không giấu được trời ơi hai bạn này làm giật mình à lại bị gặp tôi giống như gặp ba hả à? ma đâu đúng rồi tôi cũng sắp thành ma rồi đó ừ hai người thôi tôi không thèm quan tâm chuyện hai người đâu hai người muốn làm gì làm đi mờ mờ ấm ấm chị chị trầm trầm nghĩ lắm nè thôi tôi vô tôi nghỉ ngơi đây muốn làm sao bộ anh biết hả vậy là anh biết em đi hả chồng chị là người sống nội tâm đó <laughs> trời đất ơi mới có mấy ngày mà nhìn em tàn tạ thiệt tình luôn á em đừng có khóc nữa đừng có ừ, lo gì Trời chị không biết đâu Hôm qua em vừa coi tivi cái tin tức mà về sức khỏe đó Coi tới đâu là hồi hộp tới đó luôn Cái gì em cũng có hết Trời ơi thôi em à Trời kêu ai nấy dạ à đúng, đúng không ừ. Ở hiền gặp lành Thôi đừng có nói nhiều nữa chiều nay á ba chị em mình đi khám đi ha cho chắc ăn á cưng á Đúng rồi mình khám ừ. mình có bị ung thư không Trời ơi đừng có nói cái gì đường ung thư nó nằm ở trong trời ơi hay bệnh tôi bị ung thư chắc tôi chết trời ơi đừng, đừng bao giờ nói cái từ đó đừng đúng rồi từ đó đừng bao giờ nói cái chữ ung thư mình phải nói cái gì đó, dạ. nhẹ hơn viêm viêm bây giờ mình không có xài ung thư mình xài viêm viêm thôi rồi mà mình nói chữ viêm cho nó nhẹ một chút cho cái gì vậy mấy người làm cái gì vậy hồi nãy tôi đi gần tới cửa nhà tôi thấy là trước cửa nhà mình là cửa rất là xôn xao Mà sao bây giờ chắc là cái Đâu nói gì đâu Một trong ba người có chuyện gì là nói tôi nghe đi Không có mà Không có nữa hả ừ. Bây giờ muốn gì muốn tắm hay không Nói đi cho rồi Thôi mà Trước sao gì anh cũng biết nói luôn Đừng đi. đừng Em bị ung thư ngực Cái gì Em bị ung thư ngực hả Tại sao bây giờ mới chịu nói cho tôi biết Rồi bây giờ Em bị như vậy em tính làm cái gì Đâu có đâu Nghĩa là nó đang ờ, coi ở trên mạng Rồi những cái triệu chứng trong người nó khó chịu Nó nghĩ ra vậy thôi Chứ nó chưa có biết là có bị ung thư vú hay không Nhưng mà làm mình cái... phải phòng bệnh hơn chữa bệnh Chị Em tính chừng nào đi khám Mọi người tính chiều nay đi khám Đúng rồi đó Chiều, chiều nay đúng không à, Cho tôi đi ké với Như vậy Ôi, Ông bị cái gì mà ông đi ké Tôi nghi tôi bị ung thư ngực cái gì Mấy người không tin hả Trời đất ơi ông là đàn ông mà ông bị ung thư vú vậy Ừ Bà nói gì tao nghe được tao cười bà đó Bà không có hiểu biết gì hết trơn á Bà có biết là cái bệnh này á một trăm người mà nếu mà bị đó Là trong đó có vài người là đàn ông đó. à biết rồi biết đâu trong một số trăm người đó ừ. có mấy người bị trong đó có anh võ thì sao bà đừng có nói bậy bà ở trong bà dễ bà. thương quá ha không mà cái điều này đúng đó em có nghiên cứu hết nè đàn ông ở tuổi trung niên á là dễ mắc bệnh lắm luôn ôi thôi thôi đừng có đoán gì nữa trơn á đi khám bệnh đi chứ đoán đúng cái rồi, gì đúng rồi. mình phải đi khám mới được đi khám. Ừ, đây, vậy chiều nay mình đi khám nha ừ quyết định chiều nay mình đi, đi khám, Ơi yên tâm rồi đó mừng quá mừng quá à. ơi kỳ này tôi phải cúng heo mới được nha à, ờ, cúng heo đi tôi hùng cái đuôi à, kệ coi đất ơi tự nhiên cái hùng cái đuôi kệ có hùng như người ta cho vui tôi mừng mà anh phải hùng cái cái mông mới đúng ờ à, thôi kệ cũng được rồi cũng may nha ừ. dấu hiệu mệt mỏi của tuổi già thôi chứ ngoài mà ừ. không có bệnh nặng gì hết trơn á ờ, vậy. bởi vậy ông thấy không ừ. chị bây giờ nè mấy năm về sau mà mình sức khỏe cũng vậy tốt quá hả chị hả ừ. thôi mà đó lên tiếng rồi thấy không thở dài ờ. ừ. còn chịu lo lấy chồng cho rồi ha không ừ, Bởi... sợ dĩ mà bị viêm cái vòng một đó cũng một phần là tại vì chưa chịu lấy chồng chưa chịu sinh con đó. cho nên mới bị như vậy đó thấy chưa tôi nói hoài mà không có nghe lời tôi đây nè tuyến sữa mà không thông phụ nữ mà không có tuyến sữa cho con bú thì dễ bị nhiễm bệnh lắm thấy ờ. chưa bởi vậy dì hường coi cái cậu mà hôm bữa quen đó nếu được rồi tiến tới luôn đi ờ, ờ. ờ. trời ơi, nhắc mới nhớ Chà. Không biết giờ này anh Pha đang làm gì ta Trời ơi. Anh Pha có biết Hường bị bệnh không ta Ô cha Khoa hay là hỏi thăm câu nào Khoa đó mà bà nói ngọng Pha Ờ Pha Anh Pha Anh Pha Ờ điện thoại kìa Ai vậy Anh Pha gọi Trời ơi nhắc Linh quá Linh quá yeah, Linh ghê ha Alo anh Pha hả Ừ hả Ôi bây giờ tinh thần anh suy si sụp lắm rồi nè Có chuyện gì Từ từ từ từ kể cho em nghe Kể cho Hường nghe nha anh Pha nghe kẻ gì á <laughs> anh á anh là giờ anh nghĩ mình mình có dấu hiệu bị viêm rồi anh, nói cái gì anh anh nói cái gì anh nói anh, anh bị viêm mà mà viêm cái bộ phận nào nói nói, nói rõ nghe hồi nãy anh mới tới bệnh viện có khi nào anh nói lỡ nếu như thôi nếu nếu nếu bây giờ anh vô sinh á, thì hường có cưới anh không anh pha anh pha anh bình tĩnh nghe hường nói nè dù có chuyện gì xảy ra thì cũng có hường bên cạnh pha mà pha pha, pha, pha đừng có làm gì dại dột nha pha nha trời đất ơi bây giờ nó không viêm cái chỗ nào mà nó, nó viêm ngay cái chỗ nghiệt đó mặt mũi nào mà nhìn liệt tổ liệt tông nữa đây trời ơi à, ê, pha anh pha anh pha đi bệnh rồi hồi nãy chị nghe rõ ràng nha là không có gì viêm chỗ đó vậy là vui rồi vui cái gì mà vui trời đất ơi diêm có diêm là thật là xạo rồi chứ không có vui gì hết trơn á nè diêm cái vòng đó còn hơn cái vòng một nữa không chị không cho em lấy thằng đó chị oan gia trời là oan gia yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người